có một số bếp á thì nó có thêm cái nút 3 giây á như ở bếp này thì nó cũng chỉ tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga nên rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa để khống chế cái vấn đề đó shop sẽ gắn thêm một cái loại công tắc rang như cái công tắc này đây các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái để bật tính năng rang đó lên thì cái que cảm biến ở phía bên trái này nó sẽ tăng nhiệt độ tối đa không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi có một số bếp nó có thêm cái nút 3 giây như ở bếp này á, thì khi gắn shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây này bạn nào mà có nhu cầu sử dụng hay đã lựa chọn cho mình một cái mẫu bếp ưng ý á, thì các bạn có thể chụp hình lại vị trí ngay con đó và gửi kèm thêm cái mã số này ở trên cái hình con đó đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết đến cho các bạn xem các bạn có thể gửi tin nhắn qua Zalo, Viber hoặc Facebook qua số điện thoại là 0909 306 149. Số thứ tự là số 1 bắt đầu vào. Giá 1 triệu 7 có mặt men chống xước đây. Thì đây là một số dòng bếp có nút xoay. Tiếp theo số 2 cũng là dòng bếp mặt men chống xước đã được gắn công tắc rang thì bếp này được sản xuất vào năm 2017 nhưng cái mặt của nó đã bị ố nè nên shop sẽ đưa ra cái mức giá là một triệu rưỡi để dễ cho các bạn lựa chọn số 3 mặt sơn tĩnh điện Paloma giá 1 triệu tư số 4 mặt sơn tĩnh điện mặt sơn à, mặt men chống xước là số 4 này có mặt men chống xước nè giá 1 triệu 8 số 5 cũng có mặt men chống xước giá 1 triệu 6 Ôi, nhưng số 5 là giá 2 triệu rưỡi có mặt men chống xước số 6 mới là 1 triệu 6 đây cũng có mặt men chống xước và đã được gắn công tắc rang thì ba bếp này shop sẽ gắn cái công tắc rang vào Tiếp theo đến với một số dòng bếp có nút nhấn ở số 7 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 8 mặt men chống xước giá 2 triệu 2 và đây tiếp theo số 10 giá 2 triệu rưỡi có mặt sơn tĩnh điện đây là cái mặt sơn tĩnh điện của nó đây thì bếp này nó có chức năng nấu nước nấu cơm nấu cháo nút 3 giây là chế độ rang đó, và nhiệt độ chiên hiện giờ nướng bếp có chức năng mà giá chỉ có 2 triệu rưỡi thôi Tiếp theo đến với một số dòng à, bếp kính full chức năng Thì bếp kính full chức năng đó là đây Số 13 mặt kính full chức năng Rinnai Bếp này nó phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp Thì đây là chế độ nấu cơm, nấu cháo, hẹn giờ nấu Nút 3 giây, nấu nước sôi 5 phút tắt, chế độ hâm và nhiệt độ chiên Chế độ nướng thì có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm Nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo cái loại thực phẩm này Và đây là nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo thủ công, hẹn giờ nướng Nướng thì à, hai tầng lửa Tiếp theo số 14 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt kính viền inox. Thì nó những cái chức năng nó cũng giống như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà nó sẽ thay đổi cái vị trí cho nhau. Có bếp thì nó sẽ nằm ở vị trí bên phải, có bếp thì bên trái cùng tuy là cùng một cái chức năng như vậy thì nó sẽ ở bên trái hoặc bên trái. Nhà sản xuất họ thiết kế tùy thuộc vào theo cái thói quen của người sử dụng. Số 15 Bếp này thì à, cũng như những dòng bếp khác full chức năng nhưng mà nướng của nó chỉ có một tầng lửa thôi và giá của nó chỉ có ở 4 triệu rưỡi số 9 Ôi, số 16 giá 9 triệu đây là dòng bếp của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì mình cũng có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp nè đến với một số dòng à, bếp ga âm thì đây là dòng bếp ga âm có mặt kính tràn viền ừ. và nó cũng những có có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp full chức năng khác thì hẹn giờ nấu được cho cả ba bếp nấu và hẹn giờ nướng số 19 hàng trưng bày mặt men chống xước và số 20 này thì đây là cũng có mặt men chống xước nè đây là hàng dùng lướt thôi tiếp đến sẽ đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn chưa vệ sinh bạn nào có nhu cầu à, vệ sinh nữa thì mình có thể liên hệ đến shop và sẽ cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì tất cả những dòng bếp từ có công suất trên 2.000W nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể sử dụng điện lưới 220 còn những bếp mà có công suất dưới 2.000W á, thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi nên ta phải sử dụng qua ổn áp hoặc biến áp có công suất cao hơn <coughs> Còn về dây dẫn thì các bạn nên đi dây dẫn có tiết diện lớn từ 4 ờ, chấm cho đến 7 chấm để đảm bảo được công suất nấu thì tất cả những dòng bếp á, sẽ có bảo hành và trước khi giao sẽ có một cái clip test những cái chức năng của bếp trước khi giao thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ đến với một dòng bếp Rinnai này, này để test giao cho khách thì đây bếp này còn rất là đẹp nè giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái tính năng của bếp thì bếp này nó có mặt sơn như bếp nó thì đẹp nhưng mà cái nắp này này nó đã cái khuyết điểm ở cái nắp này nó đã bị à, có chấn nước chảy xước ở đây mà nắp rồi nè nên shop sẽ đưa ra một cái mức giá rất là phù hợp nó chỉ xấu ở cái nắp thôi chứ còn à, bếp thì rất là đẹp khi mà lắp đầy đủ phụ kiện của bếp vào thì những cái vị trí mà xước thì nó cũng đã bị ờ, giới hạn lại rồi ừ, nên cũng không ảnh hưởng về cái thẩm mỹ nhiều giá của nó chỉ có một triệu tám thôi bếp còn đẹp còn nắp xấu nên shop sẽ đưa ra cái giá thấp này để cho các bạn dễ ờ, lựa chọn đây là nội thất ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kín lại rồi để tránh chuột nó chui vào bên trong cắn phá dây điện nướng của nó đây vỉ nướng bằng inox này, còn đẹp học nướng là không sơn phết gì luôn ở phía học nướng này là không có sơn phết luôn ừ, bếp đẹp không sơn phết nhiều mà giá thì nó chỉ có ở một triệu tám thôi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 bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái loại công tắc đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được thì khi gắn đối với cái dòng bếp mà nó có cái nút 3 giây này thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này còn bếp mà nó không có thêm cái nút 3 giây thì shop sẽ khoan một cái lỗ để bắt vào cái công tắc vào vào vị trí học pin này thì các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái sẽ bật tính năng rang đó lên và khi không sử dụng thì các bạn sẽ bật về vị trí bên phải này để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường nút nhấn ờ, về tích hợp vào cái nút 3 giây thì các bạn ờ, đè giữ nút 3 giây để nó sáng đèn lên và khi không sử dụng thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để nó tắt đi thì bếp nó cũng sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường tôi cũng sẽ thử pin sạc này để các bạn cùng theo dõi thì về pin sạc á tôi chỉ sử dụng có một viên thôi nên nó không đủ độ dài với cái hộp pin này thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo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 rẻ hơn khuyến mãi có gói bảo hành VIP dành cho quý khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà nhận được cái thông báo lỗi á, thì chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, shop sẽ mang một con bếp khác có giá trị tương đương đến cho quý khách thay. Khi mà nhận được thông báo lỗi từ quý khách hàng, bạn nào có nhu cầu sử dụng gói VIP đó thì có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149. Các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được